Chào tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi muốn ờ, gửi đến anh em cái bộ hột ờ, tài xỉu siêu bão Siêu bão có nghĩa là sao? Có nghĩa là tỷ lệ về bão hoặc còn gọi là về bảo ấy, nó lớn Ví dụ như là về bảo xỉu thì chúng ta sẽ vơ hết mặt tài còn mặt uh, xỉu thì sẽ hòa tiền còn về bảo tài như này bảo tài này ba thằng ngũ chẳng hạn này thì chúng ta sẽ vơ hết mặt à, đây đây là bảo tài các bạn khi về bảo tài chúng ta sẽ vơ hết mặt xỉu còn mặt tài thì sẽ hòa tiền với cái bộ hột à, tài xỉu siêu bão này thì hoàn toàn không tang bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về kiểm hột trước tiên tôi sẽ thử bằng nam châm này anh em nhìn hoàn toàn không tang không dính không hít gì cả nếu như cái đồ 500 này thì tất nhiên là nó sẽ dính nó hít nhưng đồ năm cái này hột này của tôi thì hoàn toàn không dính không hít cả dĩa này dĩa này nó là một cái dĩa ờ, gọi là có thể gọi là một cái dĩa cổ cũng được phục vụ cho làm anh em clip cho anh em cho nó phong phú tôi sưu tầm một số loại dĩa đây như dĩa này nó cũng là một cái dĩa như thế không cổ hoàn toàn nhưng mà giả cổ bình thường thì tôi dùng cái dĩa trắng như thế này nó nhìn thì nó uh, hơi bị uh, nhàm chán anh em nhìn nó nhàm chán nên tôi sẽ mới uh, mua cái bộ dĩa như này dĩa này tôi nói với anh em đặc biệt đấy dĩa này nó rất là dày nhé đó. chống âm chống tiếng luôn đây đây thế rất là dày hai cái dĩa này rất là phù hợp cho anh em đi ờ, lắc tài xỉu chống thầy thợ chống tiếng ờ, tôi đã thử ờ, bằng nam châm cho anh em bây giờ tiếp tục tôi sẽ dọi đèn nhé. <laughs> dọi đèn và kiểm tra bằng nước muối nữa để anh em nhìn này. hột hoàn toàn trong suốt này. dĩa thì cũng thế thôi dĩa này nó hơi dày nên anh em soi cũng gần nhựa không có gì không thể thấy được nắp đây nắp rất là đẹp đó đây là phần phần à, bây giờ tiếp tục đến phần tiếp theo là tôi sẽ ngâm nước muối đây anh em nhìn hoàn toàn nổi bình thường tôi sẽ bỏ hột ra và tôi à, lau qua để cho khô và tôi test thử cho anh em xem lắc thử cho anh em xem mới chén về cái bộ hột này ấy, bộ hột tài xỉu số báo này thì khi anh em lắc tỷ lệ lên ờ, báo của nó từ 10 đến 12 chén nó sẽ lên một chén bão còn nếu như chúng ta cứ lắc ừ, bình thường thì nó đi rất là đều nhé cứ chén tài chén xỉu thôi khi lắc thì nó sẽ lên mấy chắn bão Đây, tôi sẽ kiểm tra lại 500 một lần nữa Đây. tôi kiểm tra lại một lần nữa qua 500 trăm toàn không dính không hít gì cả bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem này xem để anh em thấy sự hiệu quả của nó à, đây là số điện thoại của tôi anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0983 30 22 22 tôi sẽ thử cho anh em mấy chén này 133 này và 356 ấy vừa chén xỉu chén tài luôn 256 ấy 1 2 4 4 4 5 Đó. Giờ bão 3 bằng 3 Chắn bão đầu tiên luôn 2 4 5 lại về tài 1 2 4 xuống xỉu luôn 1 1 4 xỉu tiếp này 441 xỉu vẫn là 441 xỉu đó bây giờ lên bão 314 nhé đây là trận bão thứ hai 335 sang tạ, à, vẫn là tài 664 tài một 36 số xỉu 124 tiếp tục à, 134 tiếp tục xỉu 246 giờ qua tài 555 bao trận bao thứ ba anh em nhé bao bàng năm đây là chén thứ ba rồi 125

4 4 4 bao 3 tháng 4 tiếp anh em nhé trận bao thứ ờ, tư thì phải tôi nhớ không nhầm là trận bao thứ tư 442 124 xỉu bốn bốn năm tài mười ờ, ba 222 bão đây là trận bão thứ 5 ờ, thì phải 345 một tài 12 236 tài 11 112 xuống ờ, xỉu 2 rồi giờ lại lên 456 hột đi rất là đều anh em nhé rồi tôi cũng thử cho anh em mấy chén à, tôi cũng nhớ không nhầm thì chắc có tầm khoảng 20 là 3 hay là hơn 20 chén gì đó thì tỷ lệ lên đá của nó rất là lớn khá lớn thì à, anh em nào cần à, tìm hiểu hoặc là muốn sở hữu cái bộ hột tẩy xỉu siêu bão này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình chào tạm biệt à, tất cả anh em